Mini World nha các bạn nha Thì lần này chúng ta sẽ cùng nhau đến với hộp Ui. rồi xong làm làm màu chi rớt mất tiêu rồi Thôi Chết nữa mệt quá à, Đến với hộp Season 3 Một là mày bị điên 3 Đấy chúng ta sẽ cùng nhau đến với hộp Season 3 nha các bạn nha Đấy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 Đấy. Lần này chúng ta sẽ có những cái hộp màu tím mấy bạn ơi Hình như mình nhớ là season 1 là màu xanh này Season 2 là màu cam Còn lần này chúng ta sẽ là màu tím nha bạn Đấy Nếu như bạn nào mà không biết á, thì à, Camui à, gọi là rất là thích màu tím luôn và Kamui lúc trước tính gọi là lấy màu màu tím làm màu chủ đạo lấy làm màu cho cho skin nhân vật nhưng mà do là anh dịch không thích màu tím cho nên là Kamui quyết định đổi thành màu xanh lá cây các bạn ạ à. đấy <laughs> ok thì để bạn xem nè đấy rất là đẹp luôn vẫn là 8 hộp nha rồi bây giờ mình sẽ trưng nó lên nha rồi ok còn lại hộp không dục <laughs> rồi lần trước á bạn thì trong gọi là phần 2 á thì mình đã mở cái hộp đầu tiên là mình đã trúng được gọi là nhân vật đặc biệt luôn không biết lần này mở lần đầu tiên có trúng được nhân vật đặc biệt hay không đi nha đây thì mình sẽ cho bạn xem đây ở chỗ này chúng ta đang có khá là nhiều những nhân vật các bạn ơi và trong đây mình để ý là có một cái skin nhân vật mà gọi gọi là của anh Siro nữa bạn đó lần này thì à, sẽ có một nhân vật đặc biệt đó chính là nhân vật này thấy ok nhưng mà lần này nó không có che lại nữa mà nó cho mình biết luôn là nhân vật cô bé màu màu xanh xanh dương này cô bé này tên là gì ta mấy bạn biết bình luận nha mình lại tiếp tục không nhớ tên rồi ừ vậy đi trở như vậy <laughs> ok rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp đầu tiên thôi không biết cái chúng nhân vật đặc biệt không đây Ui, nhân vật này không phải là nhân vật đặc biệt nhưng rất là đẹp mấy bạn ạ à. mấy bạn biết ai không đây thôi chắc không biết đâu để mình cho mấy bạn coi hình nha đây Nhân vật đầu tiên của chúng ta đó chính là Tôn Ngộ Không mấy bạn ơi Lần trước chúng ta đã mở được chu bát giới rồi Lần này chúng ta mở được Tôn Ngộ Không nha Đấy ok Đây anh tôm ngộ không của chúng ta Ê, ok mở ra ui trời rơi rơi rơi rơi đồ rồi đây chính là cái đầu của anh tôm ngộ không nữa bạn đó thì theo như mà mình xem trong phim á bạn thì gọi là người ta bảo rằng là anh tôm ngộ không của chúng ta có đến tận 72 phép thần thông có nghĩa là anh ta có đến tận 72 cái đầu luôn không biết có thật hay không đây bây giờ mình sẽ thử nha đây là cái đầu của anh ta đúng không bây giờ mình sẽ lấy cái đầu này nha mình sẽ chọi nó sau đó mình sẽ lấy đằng sau lưng của mình ra thêm cái đầu nữa 72 cái đầu Trời ghê chưa <laughs> Thôi mình đùa cái này chỉ là ảo thuật thế này à, không có gì đâu đấy nói chung là cái trò dễ dễ chập chọc mấy bạn chơi thôi chứ không có gì hết á Ok, đây là cái thân nè, bây giờ mình sẽ lắp cái thân vô nha Đấy, còn đây là cái tay Mình sẽ lắp cái tay vô Cái tay, cái tay, cái tay Nắm lấy cái chân Đó, ok à, Mà khó lắp vậy ta Rồi, ok thế là chúng ta đã xong được anh tôn ngộ không hoàn dạ, hảo có đầy dạ. đủ tay chân đó thấy không còn nếu như mà anh ta không có đầy đầy đầy đủ tay tay chân á thì anh ta sẽ tự biến ra tay chân của mình đó đơn giản <laughs> thôi mình dở cái này là đồ chơi chứ phải là thật đâu các bạn ơi ok đẹp chưa ok trí đầu tôn ngộ không cái nè có khi nào mình ký đầu ổng cái xong cái sập nhà luôn ta <laughs> ok mình sẽ để uh, anh tô một không đứng ở đây nha các bạn nha ok rồi chúng ta cùng nhau đến với hộp tiếp theo nào hộp tiếp theo chúng ta sẽ là ai đây tên tên tên wow một anh chàng tóc màu đỏ mấy bạn ơi thì đây sẽ là nhân vật gì đây ta nhân vật này là nhân vật gì nhờ mình không biết tên đó bạn ơi nhưng mà hình như cũng là samurai luôn hay sao các bạn hình như cũng là samurai võ sĩ đạo luôn các bạn ạ à. ấy thì các bạn biết tên nhân vật này là gì nhớ bình luận cho mình biết nha ok rồi bây giờ mình sẽ lắp thôi Bùm chiêu Thế là đã xong rồi mấy bạn ơi Một anh chàng gọi là với mái tóc đỏ và lông mày cũng đỏ luôn hình như là đang mặc một cái bộ đồ ờ, gọi là của học sinh học võ hay sao bạn ngày xưa mình cũng có đi học võ nha ngày xưa phong có học võ đó thì phong cũng có hay mặc cái bộ đồ này nè ấy thì anh này là đai đen luôn nha các bạn nha có vẻ hơi bị căng đó nhưng mà làm sao quýnh lại được tôn ngộ không của chúng ta đúng không anh đúng không đúng rồi chứ còn gì nữa <laughs> ok rồi rồi ok sẽ để đây nha rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở tiếp hộp tiếp theo à, nhân vật gì đây ta sẽ nhìn lạ quá mình thấy một đống bùi nhùi luôn mà vẫn chưa nhận ra bạn ơi ok chúng ta sẽ xem cái thẻ bên trong là nhân vật gì nha à, đây chính là nhân vật của anh siro bạn ơi À, chúng ta đã có được anh siro rồi các bạn ạ à. đấy nhân vật này là nhân vật mà anh siro đang sử dụng để quay clip cho bạn xem á ok bây giờ mình sẽ lấy anh ta ra nha ok lấy ra nè đó thì đây chính là tộc trưởng sói các bạn ạ à. à, tộc trưởng sói của chúng ta đấy ok rất là đẹp trai luôn anh siro là một trong những thành viên rất là đẹp trai của hero team nhưng mà làm sao mà đẹp trai bằng phong được <laughs> mình đùa đấy ok lắp vào đây ok thì à, cái thân ui mình để ý từ nãy giờ các bạn là gọi là season 3 hình như là mấy con nhân vật nó được lắp thẳng lắp sẵn cái thân hay sao các bạn mình thấy nhân vật nào cũng có cái thân sẵn luôn là mình không cần phải tự lắp nữa ok mình chỉ cần lắp cái cái bàn tay vô thôi là được ok lắp vô à rồi thôi mình để cho ảnh cục tay luôn đi nha mọi người để cho ảnh cục một một một bên tay đi <laughs> thôi mình giỡn đấy ok lắp vô nè ai rồi ok bây giờ tới lượt cái bàn gắn cái bàn vô đấy rồi ok thế là xong anh siro của chúng ta tập trưởng sói rất là xịn sò có bò cười luôn có hai cái lỗ tai nè thấy không có hai cái lỗ tai nè đó khuôn mặt thì có một cái vết sẹo bạn ơi nhìn khá là giang hồ thích giang hồ không thích giang hồ không có tên có tên là kêu tay kêu tôn ngộ không gọi là đánh chết không Ôi trời, ok mình sẽ lấy hộp tiếp theo nha chúng ta đã có được anh siro rồi đó ok chúng ta sẽ coi hộp tiếp theo chúng ta là gì đây nhân vật tiếp theo chúng ta là một bạn nữ một bạn nữ khá là xinh Ôi, xin nói xin là chắc chắn xin nữa bạn biết sao? thì nhân vật này chính là nhân vật Thiên Thần. Nhưng mà sao cái bà Thiên Thần này mình thấy bà hơi mập mấy bạn ơi. Nhìn bà mập ơi là mập luôn á trời. Trời ơi trời. Mặt thì xinh thiệt á, cái khuôn mặt thì nhìn xinh thiệt á nhưng mà sao mà bà mập dữ người ta. Bạn coi nè. Mập, cái cái cái khuôn mặt thì rất là đẹp nha nhưng mà cái cơ thể khá là mập mập u <laughs> u. ok. Rồi thôi kệ người ta cũng chỉ là mô hình thôi mà đúng không cho nên làm sao mình ta đẹp hoàn hảo được ta ta ta ta và chúng ta đã lắp xong được chị thiên thần của chúng ta đấy thiên thần của chúng ta một cái mái tóc màu vàng và gọi là một cái nơ thắt sau lưng chúng ta có thể nói đây có thể là thiên thần hoặc chúng ta có thể nói đây chính là Mr. Vịt phiên bản nữ bạn à đấy Mr. Vịt phiên bản nữ à, ok không sao cả nói như thế nào cũng được hết phải không đấy ủa khoan từ làm sao mà để đứng đứng trước anh anh Tùng Ngộ Không được đứng trước anh Tùng Ngộ Không là anh Tùng Ngộ Không cọc cho anh cho một gậy như ý là mở đầu quá thiên thần cũng chết luôn á ok ok rồi chúng ta cùng nhau đến với hộp tiếp theo nha rồi để coi hộp tiếp theo là gì đây à mình mở ra thì mình thấy có cái đầu màu cam với cái áo màu tím là mình biết ngay là pháp sư biến ô chắc luôn mấy bạn hãy xem này phải đúng không đúng y luôn mày ơi pháp sư bí ngô nha đấy ok rồi lắp thôi thì à, pháp sư bí ngô này thì sẽ là mình nghĩ là sẽ là bức tượng khá là đẹp nè bạn ơi tại vì pháp pháp pháp pháp sư bí ngô ở trong game là đã đẹp rồi ở ngoài ở ngoài thì, à, mô hình thì chắc chắn là sẽ đẹp sẽ khá là đẹp luôn ok đây là cái thân màu tím liệm tìm sim ok lắp vô rồi lắp mấy cái tay vô Tadam! Và thế là xong Chúng ta đã lắp được xong Pháp Sư Biến Ngô bạn ơi Đó thấy chưa mình nói mà Pháp Sư Biến Ngô có thể là một bức tượng gọi là đẹp nhất trong cái hộp Season 3 này luôn các bạn Bởi vì nhìn nhìn Pháp Sư trong game là đã đẹp rồi Ở ngoài thì thật còn đẹp hơn nữa bạn ơi Pháp Sư Biến Ngô tại sao có tên là Pháp Sư Biến Ngô là bởi vì anh ta có đội một cái đầu biến ngô trên đầu nữa bạn Đó một cái đầu biến ngô nè Khá là đẹp luôn Ok rồi cùng nhau đến với hộp tiếp theo nha Để mình mở ra xem hộp tiếp theo là gì đây uh, Mình thấy chưa gì mình thấy rồi là khá là ngầu rồi đó bạn ơi Đây À Nhân vật tiếp theo của chúng ta Cũng không ngầu lắm nha Nhìn cái mặt nhìn hơi bựa bạn ạ à. Đấy nhìn cái khuôn mặt nhìn hơi bựa Thì anh này chính là một uh, tay bắn súng thiện xạ đấy nói chung là anh ta là một người lính mấy bạn à một người lính đó thấy không có râu nữa nè nhìn khá là già nhưng mà nhìn khá là bựa <laughs> ok rồi bây giờ để mình lắp thử nha ui anh này à, để râu hơi nhiều nhanh về về cạo rau nhanh đây nè mình sẽ cho các bạn xem nè đây các bạn xem nè đó ảnh có râu nha mọi người trời ơi trời về cạo râu đi nhanh râu hơi dài đó Tadam, ok và chúng ta đã lắp được xong anh ta luôn nè mọi người ơi Nhưng mà từ nãy giờ sao mình vẫn chưa thấy nhân vật đặc biệt ha Tính ra từ nãy giờ mình thấy hơi xui xui đó Không thấy nhân vật đặc biệt thấy hơi xui xui nữa bạn ơi hai hộp cuối cùng hy vọng là hai hộp này sẽ có nhân vật đặc biệt nha à, không phải nhân vật đặc biệt các bạn ơi ok còn hộp cuối cùng nè hy vọng là nhân vật đặc biệt hai hộp trước là mình đã trúng được nhân vật đặc biệt rồi hy vọng hộp này cũng sẽ trúng nha ủa lên Mr. Gà Trời ơi, vậy là lần này mình không trúng được nhân vật đặc biệt rồi mấy bạn ơi Chỉ trúng được anh Mr. Gà tôi hai hộp cuối cùng thì mình trúng được hai nhân vật này các bạn ơi chứ không được gọi là nhân vật đặc biệt ờ, buồn quá ôi mà thôi không sao nói chung là nhân vật Mr. Gà này nhìn cũng đẹp nè thôi không sao cả mình sẽ thử lắp anh Mr. Gà nha mọi người ta ok thế là mình đã lắp xong hai nhân vật cuối cùng rồi nè thì nhân vật này thì nói chung là một nhân vật cũng à, không có gì đặc biệt lắm nói chung là chỉ là nhân vật anh gọi là thổ dân bình thường thôi mọi người ạ à. cho nên là không có gì để nhận xét cả nhưng mà chúng ta có nhân vật gọi là Mr. Gà khá là đẹp mọi người ạ à. mà còn có một cái điểm này khá là đặc biệt là chính là gì bạn biết không là anh ta không có tay mà anh ta có một cái đôi cánh mấy bạn ơi đó Mr. Gà có một đôi cánh nha đấy nhìn rất là dễ thương luôn ơi và trong tập này á, thì mình đã mở được 8 con nhân vật khá là đẹp mọi người ạ à. và trong đây á, thì nó không có nhân vật đặc biệt nhưng mà mình đã trúng được anh Mr. Gà và mấy mấy bạn ạ à, anh Mr. Gà khá là dễ thương luôn mình thật